problem lắng hai đang đi bên một người nghe lòng lẽ vốn xa không bằng tên cứ yêu thôi nhẹ nhàng đừng làm nỗi đau lắng nước mắt sao ngần nụ cười vì đâu phải có chắc như vậy là lẽ